nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 45 km, vườn thú Mỹ Quỳnh dễ dàng di chuyển bằng nhiều loại hình phương tiện khác nhau, phù hợp cho các chuyến tham quan nghỉ dưỡng ngắn hoặc dài ngày. Với diện tích hơn 50 ha, vườn thú hội tụ hơn 100 loài động vật đến từ nhiều nơi trên thế giới với thảm thực vật trải dài đa dạng, phù hợp với đặc tính sinh học của từng loài. Toàn bộ vườn thú Mỹ Quỳnh được chia thành 3 phân khu chính, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị. Ta-da! Còn đây là hệ thống khu trò chơi dành cho các bé thiếu nhi và các đội nhóm. Thiên đường giải trí này được xây dựng bởi những ekip bậc nhất. Nào, mình cùng đi khám phá nha! Vườn thú Mỹ Quỳnh tại Đức Hòa, Long An mang tầm vóc của một dự án hướng về cộng đồng với những thông điệp nhân văn về thế giới động vật và là không gian vui chơi, nghỉ dưỡng đáng mong đợi bậc nhất khu vực ven Sài Gòn. Vườn thú Mỹ Quỳnh hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị dành cho du khách và sự phát triển của địa phương Long An trong thời gian tới.